Kinh chim sát thiện ác kịp báo Lời tựa Kinh Chim Sát Kiệp Báo Thiện Ác còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Kiệp Báo, gồm hai quyển, do Ngài Bồ Đề Đăng người Đức Ấn Độ dịch ra hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thu thập vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản.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 Thế nên, những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến các việc chiêm bói chớ vội kinh thường, cho rằng Phật Pháp pha trộn với hình thức bối quẻ của thế gian. Với hình thức một bộ một luân gồm 19 mảnh gỗ, chia làm 3 món, nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa ba mảnh thâu nhiếp thiện nghiệp thiện ác, thâu nhiếp nghiệp thiện ác, châu cạn riêng biệt thuộc thân cầu ý, nhóm 6 mảnh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 Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đứng nhất thiết trí ở thành phương xá, trong núi linh thú dùng sức thần thông, thể hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hội, chuyện nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bây giờ trong hội của một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính, từ tòa đứng dậy sửa lại y phục, vén áo vai mặt cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, ni con ở giữa chư đại chúng đây, muốn vốn có chỗ hỏi, thưa thỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng, Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại, Ngài Đại Bồ Tát kiên tịnh tính thưa, như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi đến sau thời kỳ mạt, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, tượng pháp sắp hết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 lại cũng nương sức huân tập, thể nguyện thỏ xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sinh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà, thành thục chúng sinh do đó trong đại hội này thân tướng của người đoan nghiêm, oai đức thù thắng, chỉ trường Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi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 nhưng muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải cắt cổ ra làm 10 luân. Y 10 luân này viết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp ở ở chủ ở một luân ghi ở một mặt, cái ấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác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 hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính, xông khắp cả cõi nước mười phương của các đức Phật, rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả các món cúng dường, lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả thứ hương hoa,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 chỉ được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp gọi là lúng gọi là sai lúng. Lại nữa chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát, chẳng giết hay được hay nghiệp thâu đạo trộm cướp. Ý trước chú một xem xét, ý trước chú một xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp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 và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại lại chung tất cả chư Phật mười phương ba đời. Lại nên vận tâm, lễ khắp mười phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm, lễ khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp mười phương. Sau đó riêng sinh riêng xưng danh thêm và đảnh lễ ta địa tạng bồ tát ma ha tát lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo một lòng ngưỡng bạch cuối mong mười phương chư đại từ tôn chứng tri hộ biết hộ niệm chứng tri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 nguyện tất cả chúng sinh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội. Lại phát lại kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh, xin mười phương xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, xin vị ấy nguyện mau thành chánh giác. Nếu vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi thế gian để chuyển pháp luân thông vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sinh rốt ráo lìa hẳn thứ tâm ganh tị,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 về đời sau này, các hạng chúng sinh như nào có thể tu hành sát pháp này, thì đời quá khứ từ trước lâu xa trở lại, ở trong Phật Pháp, đời nào đã từng tu thập thiện Pháp, tùy người đó tu những công đức gì, thì thiện thì nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ ác lạ, đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được thanh tịnh, tướng cục trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng, hoặc có chúng sinh khi được ba nghiệp thuần thiện, bèn được thêm các thứ tướng trong các bèn được thêm các thứ tướng hảo,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 lại nữa nếu chúng sinh nào, mặc dù chưa thấy hóa thân của ta, biến đổi nói pháp hệ xuyên tu học với lòng chí thành, khiến thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm, khiến chúng sinh ấy mô được tiêu diệt các thứ chướng ngại. Thiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại, đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm món cái lần lượt nhẹ mỏng, cam nổi tu tập thiền định trí huệ.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 Tự thể mà thọ ba tổ lục luật nghi của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới, ba la đề mộc xoa của người xuất gia, gọi là tùy theo, tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiết tập của Bồ Tát Thừa, thọ rèo tụng quán xét tu hành, nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20. Phải nên trước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 lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát. Như trên đã nói sau đó được gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu chúng sinh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp, tưởng thọ, tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới. Bây giờ Ngài Kiên Tịnh Tính hỏi địa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát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 Muốn giải quyết muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần gieo tướng một luân cách thứ ba này, chiêm sát bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định nghiệp ác, để định thiện ác. Các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy, gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? một Cầu thượng thừa sẽ được bất thối chuyển. 2 cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng 3. Cầu duyên giác thừa được không thối chuyển 4. Cầu thanh văn thừa được bất thối chuyển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 Cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng 36, hãy xem việc làm điều là ma sự 37, xem những việc đã làm điều thành tựu 38, xem việc được làm chẳng được thành tựu 39, cầu cầu giàu của cải sẽ được sung hạnh sẽ được sung thạnh 40 cầu địa vị quan sẽ được kết quả 41 xem chỗ được học không sự tiến thú 42 quả mà quả gì mong cầu hiện tại chưa được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 như việc làm của hạng thầy tà, để tự phương hại, rối loạn cho người, nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chiêm xét nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa các hạng chúng sinh về đời sau này, bất cứ việc gì được chiêm xét đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, bức bị, lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên